Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá nhẹ của thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường của chứng khoán của chúng ta trải qua một tuần đầy cảm xúc. À, hai phiên đầu tuần thì thị trường có xu hướng giảm khi mở cửa vùng giá 1038 nhanh chóng bị bán về là vùng giá dưới 1998 trước khi tăng ngược trở lại và đóng cửa vùng giá 1062. Có thể nói tuần qua một tuần tiền hung hậu cát à, hai phiên đầu tuần thì thị trường của chúng ta có xu hướng bị bán mạnh nhưng mà ba phiên cuối cuối tuần thì đã thể hiện cái nỗ lực phục hồi so với phiên đáy thấp nhất thì thị trường của chúng ta cũng đã phục hồi được 6% ờ, từ vùng giá là 998 lên được 1060 có thể nói những cái ánh sáng le lói cuối đường hầm đã bắt đầu xuất hiện à, hai phiên đầu tuần thì thị trường của chúng ta vẫn bị ảnh hưởng bởi cái thông tin tiêu cực về việc là tập đoàn Vạn Thịnh Phát như chúng ta biết đấy, chủ tịch Vạn Thịnh Phát đã chính thức bị bắt. Có thể nói là những thông tin xấu nhất, à, nói xấu nhất thì chưa hẳn, nhưng có lẽ là những thông tin xấu đã được phản ánh đầy đủ vào giá. Cái quá trình bán cao trào của viên đất của chúng ta đã thể hiện trong 7 phiên giao dịch trước đó và cái việc thị trường sau giai đoạn bán cao trào thì nó phục hồi đây cũng là một cái ờ, việc rất là bình thường bây giờ vấn đề chúng ta quan tâm chính là đây sẽ là một nhịp sóng hồi hay là một nhịp phục hồi ngắn hay là sẽ là một sóng dài có thể kéo dài mấy tháng thì chúng ta cần phải đi uh, sâu hơn xét về yếu tố thông tin thì tuần qua thị trường Việt Nam cũng như, như thị trường thế giới nói chung thì chờ đợi thông tin về CPI của Mỹ. Như chúng ta biết là CPI của Mỹ có giảm nhưng giảm rất là ít giảm từ mức 8,3 của tháng trước xuống 8,2 thấp hơn kỳ vọng là 8,1 thực ra nó cũng không biến động quá nhiều Đấy, CPI lõi thì cũng ừ, vẫn tăng 0,6% đưa CPI lõi của Mỹ lên mức là 06.6 có thể nói với việc CPI tiếp tục cao thì ờ, giới đầu tư lại lo ngại là Fed sẽ tăng lãi suất mạnh tay hơn Tức là hiện nay đang có những cái dự báo là Fed sẽ tăng lãi suất là 0.75 vào tháng 11 và 0.5 đến 0.75 vào tháng 12. Gần như là cái việc Fed tăng lãi suất 0.75 tháng 11 là chắc chắn. Vấn đề là Fed sẽ tăng 0.5 hay 0.75 tháng 12. Chúng ta trở lại lãi suất của Fed hiện nay thì đang đứng ở mức 3 đến 3.25. Nếu Fed tăng 0.75 tháng 11 thì sẽ đưa lãi suất lên mức là 3.75 đến 4. Giả sử tăng 0.5 tháng 12 thì sẽ đưa lãi suất của Fed lên mức là kỳ vọng 4.25 đến 4.5, sát mức 4.5 ờ, đến 4.75. À, ờ, quan điểm cá nhân tôi thì tôi kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất từ giờ cuối năm là 1% thôi, tức là đưa lãi suất lên tầm 4 đến 4.25 và Fed sẽ để hai lần tăng vào đầu năm 2023 để đưa lãi suất lên tầm độ 4.75 đến 5. Có thể nói là dư địa tăng lãi suất của Fed nếu tháng 11 này Fed tăng 0.75 thì tức là Fed đã đưa lãi suất lên 4 rồi, không còn dư địa nữa. Và thường thì thị trường chứng khoán chạy trước tin. Khi mà quá trình tăng lãi suất của Fed đi đến hồi kết thì có lẽ đấy sẽ đáy của thị trường. Còn à, về thông tin à, Địa chính trị thì chúng ta biết là cuộc chiến Nga-Ukraine thì tiếp tục kéo dài, chưa có hồi kết và cũng chưa có chuyển biến gì cả. Có một thông tin đáng chú ý đó là ngày 16 thì ờ, Đại hội Đảng Trung Quốc đã tiến hành và chúng ta chờ xem trong tuần này có lẽ khi kết thúc Đại hội Đảng như các kỳ họp trước thì Đại hội Đảng Trung Quốc sẽ kéo dài 7 ngày. Đồng nghĩa việc cuối tuần này sẽ kết thúc và chúng ta chờ xem nếu không có gì bất ngờ thì Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tiếp tục được bầu lại à, tiếp tục giữ chức ờ, chủ tịch và tổng bí thư chọn đời đó là xét dưới yếu tố ờ, thông tin còn về thông tin trong nước thì chúng ta biết là lãi suất huy động tiếp tục tăng nhưng mà hiện nay thì lãi suất huy động ở các ngân hàng ở kỳ hạn dài thì phổ biến ở mức 8 đến 9%. Điều này cũng không quá bất ngờ bởi vì chúng ta biết cái gì tăng mãi thì phải giảm, giảm mãi thì phải tăng lãi suất của chúng ta đã có 10 năm giảm mạnh đi ở mức thấp 5-6% thì bây giờ việc nó tăng trở lại 8-9% và có thể đầu năm sau thế lãi suất huy động sẽ tiếp tục tăng vượt ngưỡng 10% là bình thường. Lãi suất cho vay cũng đã bắt đầu dục dịch tăng. À, các kỳ hạn, đặc biệt là lãi suất cho vay đối với những lĩnh vực không ưu tiên như là ngân hàng thì cũng đã à, như là bất động sản ạ thì ờ, đã điều chỉnh tăng lên mức 12 13%. Cá nhân tôi dự đoán những lĩnh vực đó những việc không ưu tiên sẽ tiếp tục bị siết ờ, bằng cách là tăng mạnh lãi suất thì hoàn toàn có thể lãi suất 15 16% sẽ xuất hiện ờ, vào đầu năm sau đối với lĩnh vực bất động sản. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cuối năm sau lãi suất bất động sản có thể lên 17 18%. Thực chất thì rất nhiều người nói đến việc là Ngân hàng nhà nước siết tín dụng nhưng quan điểm cá nhân tôi thì không hẳn bởi vì chúng ta nhìn thấy nhé cái tăng trưởng dư nợ tín dụng chúng ta năm nay vẫn là 14%. Đấy, trong giai đoạn từ 2012 đến 2020 tăng trưởng tín dụng chúng ta thường xuyên ở mức 12% thôi. Như vậy tín dụng chúng ta vẫn mở rộng. Vấn đề chỉ là siết với ngành nào và mở với ngành nào thôi. Thì cái này là hợp lý, tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc ngân hàng nhà nước siết những lĩnh vực không ưu tiên. Ví dụ như chứng khoán, bất động sản, và đẩy vốn vào sản xuất. Bởi vì chúng ta biết là nền kinh tế thực của chúng ta phải là nền kinh tế là sản xuất chứ không phải là đầu cơ bong bóng. Thì chúng ta biết là ngay từ đầu năm khi chứng khoán bị siết thì thị trường chứng khoán chúng ta đã rơi từ vùng trên 1.500 xuống bây giờ trên dưới 1.000 rồi. Chiết khấu giá ba hơn 30%. Còn thị trường bất động sản thì sao? Vẫn đang đứng trên đỉnh mà. Mà quá trình thổi giá bất động sản còn cao hơn cả chứng khoán cơ. Nên tôi sẽ không bất ngờ nếu trong vòng 1-2 năm tới giá bất động sản chiết khấu 30% thậm chí 50% là bình thường thôi. Chúng ta biết đa phần các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán chúng ta bây giờ là đa phần chiết khấu là 50-70% so với giá đỉnh. Cái gì lên được thì xuống được. Đấy. Siết thì siết với ngành nào, tín dụng chúng ta vẫn cung ra mà. Năm nay dư nợ chúng ta vẫn cung tín dụng hơn 1 triệu tỷ cơ mà. Nên không thể nói là thị trường siết được, siết với ngành nào thôi khi bạn ở trong ngành đó thì bạn cảm thấy là bạn khó khăn nhưng ví dụ những người mà không có nhu cầu mua bán đất cát không buôn bán đất cát thì dù lãi suất có lên 30% thì họ cũng chả liên quan dù giá đất có tăng 3 lần 5 lần thì họ cũng chả liên quan bởi vì họ có mua bán đâu họ có đầu cơ đâu chứng khoán chúng ta cũng thế thôi nếu đối với những người mà không đầu tư chứng khoán thì chứng khoán có tăng 10 lần thì cũng không ảnh hưởng đến họ mà chứng khoán có giảm 90% thì họ vẫn không làm gì cả bởi vì họ vẫn hàng ngày đi làm thuê, hết tháng thì lính lương, chi tiêu gia đình, ờ, tháng sau lại đi làm cặm cụi, hết tháng lại lính lương. Liên quan gì không? Nên chúng ta ở thị trường nào thì chúng ta theo thị trường đó. À, chúng ta không nên để truyền thông media dẫn dắt. Bởi vì truyền thông thì nhiều khi họ luôn viết. Họ phải cố tìm cái mà viết. Họ phải giật tip. Họ phải làm gọi là trầm trọng hóa vấn đề đấy chúng ta biết là đối với cổ phiếu chúng ta cũng thế cao là cao ở giá nào thấp là thấp ở giá nào cái đó là cái quan trọng nếu bây giờ kinh tế đúng bây giờ điều kiện kinh tế là cái lĩnh vực chứng khoán của chúng ta không được dễ dãi như năm 2020 2021 thì chính vì thế thì giá nó mới ở đây chúng ta hiểu là cao là đối với chứng khoán nhé cao là cao ở giá nào thấp là thấp ở giá nào vẫn cùng công ty đó tôi lấy ví dụ như hòa phát chẳng hạn nếu ở vùng giá 4x, 5x trước kia thì đấy là cao đúng rồi. Đang định giá cao với môi trường khó khăn như này. Nhưng nếu ở vùng giá 1x thì đấy lại là thấp. Đấy. Vẫn cùng một công ty thôi nhưng cao hay thấp thì nó phụ thuộc vào cái nền giá của công ty đó. Chứ không hẳn vì môi trường nếu mà môi trường mà tốt môi trường tốt thì bây giờ vn index của chúng ta không phải là ở nghìn một nghìn nữa có khả năng nghìn rưỡi nghìn tám thậm chí hai ngàn rồi cổ phiếu của chúng ta không phải ở đây nữa có thể cao hơn gấp đôi gấp ba đến bây giờ rồi thế nên chúng ta phải hiểu là thị trường thì nó luôn có lý của nó cũng như thị trường xuống không phải là vì thông tin xấu thị trường lên cũng không phải vì thông tin tốt đó bởi vì xấu hay tốt nó mang tính thời điểm bản chất của thị trường chứng khoán thì là những công ty tốt những công ty đầu ngành luôn làm ra lợi nhuận và luôn tích lũy lại Do vậy giá trị doanh nghiệp luôn tăng lên, giá trị doanh nghiệp tăng lên thì giá cổ phiếu sớm muộn sẽ tăng theo. Việc của các bạn chính là cố gắng mua những cổ phiếu ở những vùng giá tốt để khi giá trị doanh nghiệp tăng, khi có sự phục hồi thì cổ phiếu của chúng ta sẽ tăng được với những mức sinh lời cao nhất. Quan điểm cá nhân tôi thì thị trường chứng khoán từ giờ đến cuối tháng sẽ không còn tin như vậy mọi tâm điểm sẽ đổ dồn vào cuộc họp của Fed vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 11. Và nhiều khả năng là tin đã phản ánh vào giá. Tôi nghĩ là từ giờ lúc đó thì cái việc tăng lãi suất của Fed còn được đem ra làm con ngáo ộp để dọa thị trường. Nhưng mà sau cái cuộc họp của Fed vào đầu tháng 11 thì có lẽ thị trường chứng khoán sẽ phục hồi, khá, kể cả thế giới nhé, sẽ phục hồi mạnh mẽ hơn và nói chung là cuối năm thị trường sẽ đóng cửa một mức nó khả quan hơn hiện tại. Đó là xét dưới góc độ ờ, yếu tố thông tin. Còn xét dưới góc độ kỹ thuật thì ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ này, chỉ số Dow Jones tuần qua khi công bố chỉ số lạm phát không đạt kỳ vọng ban đầu thì Dow Jones giảm khá là mạnh. À, từ mốc 29.200 có thời điểm xuống sâu nhất là 28.700 nhưng sau đó phục hồi trở lại là đóng cửa trên 30.000 phục hồi rất là mạnh À, hiện nay thì Dow Jones đang có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh. Cá nhân tôi đánh giá Dow Jones sẽ cần tích lũy một thời gian nữa ở cái biên độ là 29.000 đến 30.000 à, ờ, trong một một hai tuần trước khi có thể bứt phá mạnh mẽ cái mốc 30.500 này và bước vào một cái sóng phục hồi vào cuối năm. Đó là với ờ, chỉ số chứng khoán Dow Jones. Còn với chỉ số VN-Index của chúng ta thì sao? VN-Index của chúng ta nhé, cái ờ, giai đoạn vừa rồi VN-Index của chúng ta xuống, nó thể hiện một ờ, xuống vùng quá bán rất là sâu. Đấy, đã có những thời điểm chỉ số VN-Index, chỉ số quá bán RSI đã đẩy về mức 15. Đây là một mức mà chúng ta chỉ gặp trong đợt khủng hoảng Covid thôi. Đây chúng ta nhìn xuyên suốt này từ 2013 đến giờ này chỉ có một lần Covid là chúng ta thấy cái chỉ số RSI của chúng ta bị bán xuống dưới 20 thôi. Và đây là lần thứ hai. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá viên đất của chúng ta thì toàn bộ cái quá trình tăng của giai đoạn 2020 2021 và quá trình giảm của 2022 coi như là nó kết thúc rồi. Bây giờ thị trường sẽ bắt đầu bước vào một giai đoạn mới. Lấy nền gốc từ đây, thị trường sẽ chính thức bước vào một giai đoạn theo tôi sẽ là một giai đoạn sideways để chờ thông tin. Nếu mọi thông tin uh, trong vòng 6 tháng tới mà không quá xấu thì thị trường có thể bứt phá trở lên. Ngược lại, nếu mọi thông tin trong vòng 6 tháng tới mà có xu hướng xấu hơn thì thị trường hoàn toàn có thể test những vùng giá sâu hơn cũng nên. Nhưng mà quá trình tăng lên và quá trình giảm xuống đến đây coi như kết thúc. Tôi thì kỳ vọng là thị trường sẽ đi vào quá trình trước mắt là sideways đã thị trường sẽ sideways biên độ khoảng 20 à, từ 1.000 lên khoảng 1.300 đây sẽ là trước mắt sẽ biên độ sideways trong vòng 6 tháng tới của thị trường sideways để đạt một điểm cân bằng tại đây trước khi thị trường có một xu hướng mới bứt phá đo lại đỉnh hay là phá 1.000 để xuống những đáy sâu hơn do vậy à, từ giờ cuối năm quan điểm cá nhân tôi trong vòng 3-4 tháng tới thị trường của chúng ta sẽ có một sóng phục hồi Thông thường thời gian phục hồi nó sẽ bằng một nửa thời gian giảm. Chúng ta biết thị trường của chúng ta bắt đầu giảm từ ờ, tháng 4. Đây đạt đỉnh từ đó tháng 4 đây. Tháng 4 đến giờ là chúng ta đã trải qua hơn 6 tháng giảm. Như vậy thị trường sẽ bước vào khoảng 3 tháng phục hồi. À, mục tiêu của tôi thì thị trường sẽ phục hồi về test lại MA 200. Đâu đó nó sẽ trên dưới 1.300. Nó tùy theo điểm chạm và tùy theo tốc độ nhanh hay chậm. Đấy. Có lẽ là 1 uh, 280.003 sẽ là mức giá phù hợp của nhịp phục hồi. Còn tất nhiên trong quá trình lên thị trường sẽ liên tục có rung lắc, có những ờ, nhịp lên lên xuống xuống, có những nhịp điều chỉnh, đấy là bình thường. Quan điểm cá nhân tôi thì vùng hiện tại là khu vực quý vị chỉ canh mua, mua xong cất đi. Đợi 3 4 tháng nữa thì chúng ta chốt lời sau. Chứ còn quý vị nào mà lướt sóng hàng ngày thì tôi cũng chịu. Vì bản thân tôi thì cũng không ờ, ham hố chết đinh nói chung là quý vị nên nhớ là 10 nhà đầu tư chết đinh thì sẽ 9 nhà đầu tư là thua lỗ bởi vì nguyên tắc đầu tư thì nó trở làm sao chúng ta phải đơn giản hóa nhất cái quá trình đầu tư đấy quá trình đơn giản nhất là gì là chúng ta bán ở vùng trên đỉnh và mua ở vùng dưới đáy rồi cất đi thế thôi chứ còn à, mọi biến động hàng ngày của thị trường rất là khó vùng trên đỉnh quý vị biết rồi ngày thị trường ở trên 1500 tôi cũng có phân tích rất là rõ ngày đó nhưng mà lúc đó rất nhiều bạn vào bảo là thị trường còn lên nghìn tám hai nghìn kích cầu các kiểu cơ không chỉ là nhà đầu tư đâu các công ty chứng khoán cũng như vậy đây tôi còn nhớ rất rõ bài đó tôi viết trên uh, trên view này thời điểm đó tôi đã chỉ ra là viên đất của chúng ta đã có nến người treo cổ xuất hiện. Đã có 4 tháng phân phối và quá trình giảm nhất định sẽ xuất hiện. Vào vùng quá mua khá là sâu trên đồ thị tháng. Thế nhưng mà lúc đó thì nhà đầu tư rất là chủ quan. Lúc đó thì đa phần các công ty chứng khoán còn nhận định thị trường nghìn tám nghìn chín cơ. Đấy. Và tôi cũng nhìn thấy là cái việc thị trường giảm giá là rất là bình thường đến thời điểm này. Cũng như trước đó khi viên đất của chúng ta đã giảm từ đợt viên đất của chúng ta đang ở tháng 10 ờ, tháng tháng 4 này, cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì lúc đó tôi đã dự kiến trước với khách hàng của tôi là viên đất sẽ có hai nhịp. Nhịp thứ nhất là test xuống dưới 1002, sau đó phục hồi lên trên 1003, sau đó sẽ có một nhịp về 1.000 đâu đó 1.000 sau đó vẫn phục hồi trở lại 1.300 mà cái này là tất cả đều là từ lúc nó chưa xảy ra cũng như khi mà viên index tiến đến sát vùng đáy lúc đấy đang ở 1269 thì tôi đã dự kiến là cái đáy đầu tiên đấy là dưới 1.200 đấy thì để dự kiến cao nhất là quanh 1.200 thấp nhất là 1.001 nhưng tôi dự kiến đáy sẽ quanh là 1150 cộng trừ 10 điểm và đấy chúng ta nhìn thấy này đáy lần một của chúng ta này 1162 này, lần 2 là 1144 này, có đúng là 1150 cộng trừ 10 điểm không ạ? Đấy đấy, đấy nhịp phục hồi đấy. Và hai nhịp phục hồi lên đấy, một nhịp là 1320 còn một nhịp là 1290 đó Có đúng là trên dưới 1300 không ạ? Còn cái 61000 này thì nó cũng là bình thường thôi mà, không không không có gì là quá bất ngờ cả. Ở đây nói ra không phải là chúng ta nói đúng hay nói sai. À, trong đầu tư thì đúng hay sai không quan trọng Quan trọng là bạn cố gắng làm sao mình sai ít nhất. Người chiến thắng trên thị trường không phải là người đúng nhiều nhất mà là người làm sao mà sai ít hơn những người khác thì là được. Chứ nhiều nhất thì không biết bao nhiêu là nhiều cả. Ngay cả thị trường chứng khoán Mỹ cũng thế thôi. Khi thị trường chứng khoán Mỹ rơi cuối tháng 7, tôi đã dự kiến là chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi và đạt đỉnh vào đầu giữa tháng 8. Đáy của nhịp phục hồi đầu tiên dự kiến rơi vào 29K3, 29K8. Thực tế chứng khoán Mỹ nhịp đó đúng 29K7. Thì quay đầu. Đó. Chúng ta nhìn lại đó. 29K7 và quay lại 34 ngàn. Đấy. 34 ngàn. Vùng giá 34 ngàn này. Nên chúng ta phải biết là thị trường dù nó có lên hay có xuống nó vẫn có những công thức tính toán nhất định. Khi thị trường đã xuống ngay cả cái nhịp mà tháng 7 cũng thế thôi khi thị trường chứng khoán Mỹ xuống dưới 30 ngàn không nhiều nhà đầu tư lúc đó dám lạc quan lên 34 ngàn nhưng mà tôi vẫn rất là tự tin với việc thị trường phục hồi lên 34 ngàn cũng như khi thị, thị trường ở trên đỉnh thế không nhiều nhà đầu tư nghĩ là thị trường sẽ về 1 ngàn đâu nhưng từ lúc đó tôi đã hình dung ra cái viễn cảnh thị trường sẽ về 1 ngàn bởi vì đấy là cái việc nó sẽ phải về nếu các bạn à, am hiểu phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ cũng hoàn toàn tính toán được như tôi thôi cái đấy là bình thường cái này là những cái biến động giá mà nó không bị ảnh hưởng bởi thông tin các bạn nhớ là gì trong đầu tư của chúng ta có hai trường phái một là trường phái phân tích kỹ thuật hai là trường phái phân tích cơ bản trường phái phân tích cơ bản thì nghĩ là mọi cái thông tin sẽ quyết định giá Đấy, tin tốt thì giá lên tin xấu giá xuống đúng về dài hạn thì tin tốt công ty tốt tin tốt giá lên nhưng mà ngắn hạn thì không đúng đâu ạ bởi vì nếu mà ngắn hạn mà biến động như thế thế 90% người đầu tư chiến thắng à? Không. Tỷ lệ chiến thắng trên thị trường của chúng ta chỉ chiếm đâu đó rơi vào khoảng 10 đến 20% thôi. Hơn 80% nhà đầu tư trên thị trường là không chiến thắng. Đầu tư cũng thế, khi nào chúng ta đóng tài khoản, rút tiền về lúc đó hoặc là chốt lời xong quy ra tiền mặt thì mới tính là lời hay lỗ. Khi đang trong trạng thái còn hàng hay còn tiền, còn đầu tư thì đừng tính lãi lỗ NAV nó mang tính thời điểm nhất thời thôi. Còn phân tích kỹ thuật thì quan điểm của nó là tin thì phản ánh vào giá, giá thể hiện tất cả. Do vậy, tất nhiên là trong đầu tư thì để tốt nhất là chúng ta nên kết hợp hai phương pháp là kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Quan điểm của tôi thì phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản là cho chúng ta cái view, cái đường đi dài. Còn phân tích kỹ thuật thì cho chúng ta cái điểm mua bán, à, những cái à, vùng xác suất để thị trường đảo chiều để chúng ta canh tại đó. Đó là những cái ưu việt của mỗi phương pháp và chúng ta nên kết hợp hai phương pháp thì đấy là quan điểm là tối ưu nhất. Cũng như thời điểm này cũng thế thôi. Rất nhiều bạn cứ nhìn VN-Index. Tôi hỏi các bạn, các bạn mua con VN-Index à? Không, các bạn mua cổ phiếu mà. Các cổ phiếu đâu có biến động giống VN Index. Ví dụ như VN Index giảm 7, 30% nhưng nhiều cổ phiếu giảm 70% mà. Nhưng cũng có những cổ phiếu chỉ giảm có 10% ấy. Như vậy, thị trường nó là tổng hòa. Khi thị trường tăng thì 80% cổ phiếu sẽ tăng. Khi thị trường giảm là 80% cổ phiếu sẽ giảm. Đối là đúng. Đúng rồi, nhưng cái tốc độ tăng giảm nó khác nhau. Nhiều khi thị trường chỉ tăng 30% nhưng cổ phiếu vẫn x2, x3 là bình thường. Do vậy chúng ta đầu tư thị trường chung là tốt đúng các bạn cần quan tâm đến thị trường chung nhưng mà ngược lại chúng ta phải theo dõi sát cổ phiếu của mình những vùng mua vùng bán cổ phiếu của mình chứ đừng có quá quan tâm đến xanh đỏ của thị trường chung những cái sóng dài 300 điểm 400 điểm 20% thì chúng ta cần quan tâm đến thị trường chung nhưng những cái biến động đi ngang biến động nhỏ 3% phần trăm 5% thì lúc đó quên cái chỉ số VN Index đi khi index đi ngang vẫn có những cổ phiếu tăng bằng lần 50% 100% là bình thường. Do vậy khi chúng ta đầu tư, chúng ta phải chú trọng phân tích chi tiết vào công ty mình định đầu tư, cổ phiếu mình định đầu tư. Chúng ta kết hợp cả hai phương pháp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để chúng ta đưa ra cái lựa chọn tốt nhất. Quan điểm của tôi, viên VNDAX đóng cửa cuối năm sẽ ở vùng đâu đó tầm 1.200 đến 1.300. Lý tưởng là sẽ tầm 1250 đó là mức phù hợp bởi vì chúng ta biết là lãi suất của chúng ta bây giờ trung bình các kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm của các ngân hàng thì ở mức là 7 đến 8%, tức là nó tầm độ 7,5% đến 8% thì nó phù hợp với mức PE của chủ thị trường chúng ta chấp nhận được là ở mức là 12,5 đến 13. Đấy. Và với mức hiện tại thì nếu forward cuối năm thì PE 1000 của chúng ta đang tương ứng với PE 10. Như vậy thị trường phù hợp cân bằng sẽ ở mức là 1200 đến 13 là một mức phù hợp tôi nghĩ là không cao không thấp còn nếu mà thị trường mà định giá thấp nó hoàn toàn đóng cửa dưới nghìn hai lên nếu định giá cao hoàn toàn nó vượt nghìn ba lên cái này chúng ta không không thể chúng ta phải hiểu là chúng ta là những người phân tích chúng ta dự đoán thị trường và đưa ra những kịch bản để khi thị trường xảy ra đúng thì chúng ta biết hành động là nên làm gì chứ còn chúng ta đừng bắt thị trường theo chúng ta chúng ta đừng nghĩ là chúng ta nhận định lần nào đúng lần đấy không 10 nhận định mà chúng ta đúng độ 6 lần đó là xuất sắc rồi 7 lần là quá xuất sắc rồi đừng đòi hỏi 10 lần nhận định đúng cả 10 không có đâu không ai có thể làm được điều đó cả 10 nhận định đúng năm thì đã là chấp nhận được 4 5 lần chúng ta phải hiểu điều đó quan điểm tôi thời điểm này không là thời điểm bán đây là cơ hội cơ hội mua cho 3 4 tháng tới do vậy còn tất nhiên là quyết định như nào là ở tùy quý đầu tư cũng có khá nhiều bạn cứ họ nhắn tin riêng hỏi tôi anh ơi con nọ con kia thì tôi xin nói luôn là tôi phân tích video nhận định là để các bạn có thêm góc nhìn tôi không khuyến nghị mua bán con nọ con kia còn tôi đưa ra quan điểm khuyến là vùng này là nên mua vùng này lên bán đấy là quan điểm cá nhân tôi còn khi đầu tư cũng thế trên thị trường 2.000 hơn 2.000 mã cổ phiếu tôi sẽ không chạy theo các bạn do vậy các bạn đừng nhắn tin riêng hỏi tôi là con này thế nào con kia nào có những mã tôi theo dõi có những mã tôi cũng không theo dõi thật tôi không biết đưa ra lời khuyên và tôi chỉ đưa ra lời khuyên tư vấn cho những khách hàng riêng của tôi thôi hoặc là những học viên mà những khóa mà tôi đào tạo trước năm 2000 2020 còn 3 năm nay thì đúng là tôi cũng bận không thu xếp được thời gian tổ chức khóa đào tạo nào cả rất nhiều bạn liên tục ừ, nhắn tin đề nghị tôi đào tạo nhưng thực ra tôi chưa thu xếp được trong năm nay thì tôi cũng có hứa là sẽ mở một lớp nhưng mà đến giờ tôi cũng chưa thu xếp được thời gian chính xác là như vậy còn nhiều bạn hỏi là điều kiện để được ờ, làm khách hàng tôi tư vấn thì tôi cũng nói luôn là NAV các bạn tối thiểu 3 tỷ thì liên hệ với tôi còn dưới tầm đó thì thôi tôi không làm môi giới do vậy tôi cũng không có nhu cầu các bạn để tài khoản ở đâu cũng được giao dịch ở đâu cũng được nhưng nếu mà tư vấn thì lúc đó đi riêng và điều kiện cần là các bạn phải có NAV tối thiểu 3 tỷ mỗi người có một quy tắc bạn nhé mỗi người đề ra một quy tắc mỗi người có một cái level riêng cái này thì không ai giống ai cả ok đó là thị trường vn của chúng ta như vậy thì tuần tới dự kiến như nào quan điểm cá nhân tôi nhé ba phiên vừa rồi mới là ba phiên thị trường có nhiều dấu hiệu là đánh dấu thị trường sẽ kết thúc điều chỉnh sẽ bắt đầu bước vào quá trình ờ, phục hồi nhưng tôi cần một phiên xác nhận tức là một phiên bùng nổ theo đà à, điều kiện cần của một phiên bùng nổ theo đà đó là thị trường phải có mức khớp khối lượng là cao hơn 20% so với mức trung bình thì chúng ta biết là trung bình những phiên gần đây thì viên đếch của chúng ta là khớp lệnh đâu đó nó rơi vào 500 à, triệu cổ phiếu. Như vậy chúng ta cần một phiên bùng nổ theo đà tối thiểu 600 triệu cổ phiếu với mức tăng của thị trường ở diện rộng tức là tối thiểu 2% tôi tôi kỳ vọng tăng 3% tức là như nào tức là thị trường cần một phiên tăng trên 30 điểm với mức khớp lệnh trên 600 triệu cổ phiếu tôi kỳ vọng là 700 triệu cơ tức là 600 triệu là mức tối thiểu và 2% tức là trên 20 điểm là mức tối thiểu tôi kỳ vọng thị trường tại phiên bùng nổ theo đà sẽ diễn ra thì khớp đâu đó rơi tầm độ trên dưới 700 triệu cổ phiếu và mức tăng điểm sẽ là trên dưới 30 điểm. Đó là mức uh, thì đối với những nhà đầu tư nào an toàn chúng ta đợi sau phiên bùng nổ theo đà thì sau đó thị trường rung lắc điều chỉnh chúng ta sẽ vào hàng. Còn đối với những nhà đầu tư mà có chiến lược đầu tư nói chung là đầu tư bằng tiền thật và chấp nhận mạo hiểm hơn một chút thì hoàn toàn có thể canh cứ thị trường điều chỉnh bây giờ là mua thôi. Tất nhiên là trong đầu tư nhé mỗi nhà đầu tư có một cái chiến lược đầu tư riêng cái này không ai giống ai khẩu vị rủi ro cũng thế thôi mỗi nhà đầu tư có một cái khẩu vị rủi ro riêng do vậy trước hết là chúng ta đầu tư thì chúng ta phải biết được là chúng ta thuộc nhóm đầu tư nào chúng ta đầu tư 3 tháng 6 tháng 1 năm cái kỳ vọng lợi nhuận của chúng ta 30% 50% 20% hay chỉ 15% cái này nó rất khác bởi vì cái kỳ vọng lợi nhuận nó sẽ phải kéo theo cái phương pháp đầu tư của chúng ta nó sẽ phải khác trong đầu tư thì các bạn phải hiểu là yếu tố quan trọng nhất là quản trị vốn sau đó mới đến điểm vào điểm ra rất nhiều nhà đầu tư mua bán chỉ nhăm nhăm là điểm vào điểm ra thôi chúng ta phải hiểu là người thành công người chiến thắng không phải là người thắng nhiều trận nhất cũng không phải là người giỏi nhất mà là người phải ở lại sau cùng khi đến ngày chiến thắng mà chúng ta vẫn có mặt rất nhiều nhà đầu tư cứ sử dụng full margin rồi 73 6, 4, 5 năm đến lúc thị trường xuống phát là côn margin đợt vừa rồi chúng ta biết đấy thị trường chúng ta trải qua giai đoạn hoảng loạn bán quyết liệt nó chính là hiện tượng for sale chúng ta biết là nhà đầu tư sử dụng margin quá đà và bị côn margin thôi thì mỗi khi thị trường xóa sale nó sẽ luôn người này chết để lại tiền thì sẽ để lại tiền cho người đến sau thôi quan điểm cá nhân tôi thì hiện nay thị trường nhiều khả năng sẽ củng cố tiếp tục củng cố một vài phiên ở vùng giá một uh, quanh 1050 cộng trừ 10 điểm. Sau đó sẽ chờ một phiên bùng nổ theo đà để tiến lên 1001. Đó là cái xu hướng của thị trường. Như vậy thì đối với các nhóm cổ phiếu thì sao? À, theo tôi nhé, bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên. Bây giờ thị trường của chúng ta thì là downtrend rồi. Chưa xác định ờ, được là khi nào kết thúc downtrend. Và mỗi đợt sóng phục hồi của thị trường cùng lắm là nó tạo ra được một quá trình sideways thôi. Đấy, sideways ở nền giá dưới ví dụ vn nếu bây giờ trường hợp lý tưởng nhất là vn của chúng ta như tôi nói đấy sideways ở 1000 đến 1300 đây là lý tưởng nhất còn hoàn toàn có thể nó không lý tưởng nó lên được sau lại xuống sâu hơn cũng nên chứ còn ngắn hạn thì chúng ta cũng chưa nhìn thấy những cái uh, dấu hiệu nào cho thấy là nền kinh tế của Việt Nam và thế giới chạm đáy quá trình điều chỉnh nó chưa kết thúc do vậy uh, các nhóm ngành thì chúng ta biết rồi uh, mỗi nhóm ngành có một đặc điểm khác nhau à, trước mắt nhé thì những nhóm ngành khó khăn nhất chính là nhóm bất động sản sau đó sẽ đến nhóm ngân hàng nhóm chứng khoán thì bị vạ lây thôi chứ thực ra là kém đi chứ còn để đến mức uh, khó khăn quá thì theo tôi không phải bởi vì là tự doanh thì sẽ gặp một chút khó khăn nhưng đa phần các công ty chứng khoán các bạn nhìn đấy cái danh mục tự doanh không nhiều không lớn mà nghiệp vụ chính của chứng khoán chính là nghiệp vụ môi giới và vì nghiệp vụ uh, cho vay margin ứng tiền đó đấy là những nguồn thu chính của các công ty chứng khoán chứ không phải là ờ, nguồn thu chính đến từ nghiệp vụ uh, tự doanh <clears throat> còn uh, ngân hàng thì khi bất động sản khó khăn thì đương nhiên nó sẽ kéo ngân hàng vào cuộc rồi nợ xấu rồi nợ xấu cái này là cái chúng ta không thể đong đếm và không thể đo lường được nó là bao nhiêu vì trên báo cáo thì chúng ta biết ngân hàng chúng ta luôn có báo cáo nội bảng và báo cáo ngoại bảng báo cáo công bố cho chúng ta là những cái ngân hàng cho chúng ta thấy đó nhưng mà những góc khuất đằng sau mà không cho chúng ta thấy đấy mới là cái vấn đề khó quan điểm tôi thì đương nhiên trên thị trường nó có những nhóm ngành chính nhóm cổ phiếu trụ cột nhóm cổ phiếu ờ, ngân hàng, nhóm cổ phiếu chứng khoán, nhóm cổ phiếu bất động sản, nhóm cổ phiếu thép, nhóm cổ phiếu dầu khí. Đó là những nhóm cổ phiếu lớn sẽ luôn phiên nhau dẫn dắt thị trường phục hồi. Và mỗi nhóm cổ phiếu thì chúng ta cũng ưu tiên lựa chọn những cổ phiếu nào phù hợp. Ví dụ như nhóm ngân hàng chẳng hạn, quan điểm tôi thì ờ, Vietcombank tuy nó là ngân hàng số 1 nhưng hiện nay thì nếu so mặt bằng chung và so mức định giá thì nó đang được định giá cao. Bởi vì như tôi vẫn lấy ví dụ trước đó, các bạn biết là cổ phiếu tốt nhưng tốt ở giá nào, cao hay thấp. Đấy, ví dụ như Vietcombank theo tôi nếu nó về vùng giá trên dưới 50 đấy là một vùng giá rất là tốt nếu cho với mặt bằng cổ phiếu hiện nay. Nhưng khi nó đứng ở vùng giá trên dưới 70 này thì nó lại không phải là cổ phiếu tốt để đầu tư nữa. Bởi vì chúng ta tốt là đầu tư để sinh lời chứ không phải là công ty đó tốt. Công ty tốt, chính vì nó tốt thì nó mới đứng ở giá này. Nếu nó không cốt nó đã là giá mười mấy rồi. Chúng ta phải hiểu điều đó. Trong ngành ngân hàng tôi nghĩ là Vietcombank thì không nên đầu tư. Đấy, kỳ vọng không cao. Ờ, mà đang được định giá cao so với mặt bằng chung của ngân hàng. Trong nhóm ờ, ngân hàng thương mại nhà nước thì tôi nghĩ là BIDV với ngân hàng công thương là những cổ phiếu mà định giá hợp lý hơn. BIDV chúng ta vẫn nhìn thấy sức mạnh mỗi khi về dưới 30 thì có lực cầu rất là mạnh, nhanh chóng tăng trở lại. Hôm trước xuống thấp nhất là 28 lại tăng trở lại 33 này. Gần 20% từ đấy trong có 4 phiên, rất là nhanh đúng không ạ? thì chúng ta phải kỳ vọng BIDV thì tôi luôn đặt kỳ vọng mỗi khi xuống dưới 30 tạm thời thì đây là những vùng giá tốt của BIDV với mức kỳ vọng 2-30% thì BIDV là một lựa chọn phù hợp ngân hàng công thương cũng không phải là một lựa chọn tồi mỗi khi ngân hàng công thương xuống quanh 20 thì đây là một trong những điểm mua khá là tốt à, dưới cả PB luôn PB dưới một luôn chúng ta biết nhá những ngân hàng nhà nước nó có những cái lợi thế Ngân hàng là nước thì nguồn thu chủ yếu đến từ tín dụng, ít rủi ro hơn. Các ngân hàng thương mại thì nguồn thu là có rất nhiều ngân hàng là phát triển mạnh cái nguồn thu từ cái phần ờ, ngân hàng từ cái mảng đầu tư. Nhưng mà mảng đầu tư thì thường rất là thuận lợi và lãi rất là cao khi thị trường tốt. Nhưng ngược lại thị trường xấu, thị trường tài sản xấu, không chỉ chứng khoán đâu, kể cả bất động sản và các tài sản khác xấu thì cái mảng đầu tư lại chính là mảng đem lại thiệt hại lớn và lúc đó thì cái ờ, bức tranh lợi nhuận nó từ tốt chuyển sang xấu rất là nhanh. Do vậy riêng trong đầu tư thì tôi vẫn đa phần ưu tiên là những ngân hàng mà nhà nước có yếu tố nhà nước nó có độ ổn định. Khi mà thị trường tốt thì lại ưu tiên những ngân hàng cổ phần nó có sự bứt phá. Nhưng khi thị trường xấu thì lại ưu tiên về những ngân hàng nhà nước nó có sự ổn định. Đấy. Quan điểm tôi thì rõ ràng Ờ, CTG bây giờ trở về dưới 20 thì E cũng khó nhưng mà tôi nghĩ là tầm 20 21 thì hoàn toàn có thể nếu giá điều chỉnh về đấy xem một, một trong những khu vực rất tốt để quý vị có thể canh mua. Đối với ngân hàng thương mại cổ phần thì chúng ta ưu tiên những ngân hàng chiết khấu cao. À, Techcombank đợt vừa rồi cũng là một trong những ngân hàng chiết khấu khá là mạnh. Nếu so với vùng đỉnh uh, ờ, 58 năm thì Techcombank cũng chiết khấu khá là nhiều. Đấy. Với mức giá hiện nay là 257 Tôi nghĩ vùng giá 24, 25 là một trong những vùng giá khá là hợp lý để mua Với kỳ vọng ít nhất ngân hàng sẽ tăng trở lại vùng giá 3 Trong những ngân hàng lớn VPBank VPBank thì tôi thấy là mức chiết khấu nó cũng chưa hẳn là quá cao 27 xuống 14 14 năm nói chung là VPBank thì tôi nghĩ là có phục hồi nhưng sẽ không phục hồi quá cao à, nếu VPBank ở vùng giá quanh 15 thì đây cũng là một khu vực mua tốt với mức phục hồi kỳ vọng 18 20 Sacombank thì mang yếu tố đầu cơ rất là mạnh luôn luôn có những mức tăng giảm khá là mạnh à, cá nhân tôi đánh giá Sacombank thì sau giai đoạn tái cơ cấu thì nó cũng đang chuyển mình nhưng mà thực tế thì nó cũng không không không quá mạnh như kỳ vọng. Tuy nhiên, Sacombank lại là một trong những cổ phiếu quốc dân khá là ưa thích của nhiều đội nhóm và thường có biến động mạnh trong những sóng phục hồi. Do vậy tôi nghĩ là nếu mà lựa chọn Sacombank thì ở vùng giá 16 17 cũng là một vùng mưa tốt với mức kỳ vọng tăng lên trở lên là tầm 22. Đó là đối với nhóm ngân hàng. Đối với nhóm công ty chứng khoán thì chúng ta sẽ điểm qua một ờ, vài công ty chứng khoán hàng đầu thôi. SSI công ty số 1 trong ngành chứng khoán. Thì ờ, cá nhân tôi thì đánh giá SSI đang là mô hình hay đấy. Cái mức giảm của SSI cũng là trên 7%. Đây là một mức chiết khấu rất cao so với đỉnh. Do vậy cái việc SSI có thể phục hồi là đương nhiên. Ngắn hạn thì SSI nếu mà ưu tiên thì cái vùng giá quanh 17 này đây sẽ là một vùng giá mua khá là tốt Tôi kỳ vọng SI sẽ test lại MA 200 cơ. Hoặc là ngắn hạn nhất thì là vùng giá 25, xa hơn là 29, 28, 29. Đối với cổ phiếu ờ, vốn hóa lớn thứ hai ngành chứng khoán, chứng khoán VND. VND thì ờ, đợt vừa rồi giảm cũng khá là mạnh. Mức chiết khấu thì chưa cao bằng SI nhé. Tính từ đỉnh thì mức chiết khấu của VND đây từ 36 về 14 đâu đó rơi vào khoảng hơn 60% SI 70% cơ nhưng mà với mức này thì nó cũng hấp dẫn thôi tôi nghĩ là ở cái mức này mà tăng trở lại 20 thậm chí là 23 25 thì cũng là bình thường thôi test lại M200 giá đang 14 năm giá điều chỉnh quanh 14 thì cũng khá là tốt để mua còn đương nhiên bạn sẽ không thể biết giá nào thấp nhất đâu bạn mà mua giá 14 bạn phải xác định là trường hợp xấu nó có thể xuống 12 là bình thường nhưng ngược lại tốt thì lên 20, 25. Như vậy bạn có thể mất 2 3 giá, bạn được 10 15 giá, cái đấy là bạn phải lựa chọn thôi. Chứ trong đầu tư không có cái gì là chắc chắn cả. Bạn bảo giá này chắc chắn là đấy không có. Tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết nếu mua ở vùng hiện tại thì các bạn sẽ có ăn. Đó. Tầm ờ, trên dưới 3% là bình thường. Thậm chí 50% cũng không có gì là quá đáng cả. Cổ phiếu chứng khoán Hồ Chí Minh Chứng khoán Hồ Chí Minh lần này các bạn nhìn đấy, VN-Index lần trước VN-Index của chúng ta chỉ xuống 1150 thì chứng khoán Hồ Chí Minh xuống tận 16 năm. Lần này VN-Index của chúng ta xuống hẳn 1000 nhưng cổ phiếu đâu có tạo đáy mới đâu. Tức là sẽ có rất nhiều cổ phiếu kể cả bây giờ ở 1000 xe đáy mà nay mai nếu VN-Index có xuống 900 thậm chí 800 có khi cổ phiếu vẫn cao hơn đáy là bình thường. Các bạn phải hiểu. Vì nhịp trước là chứng khoán Hồ Chí Minh chiết khấu rất là cao đây tôi sẽ đo cho các bạn xem nên tạo đáy luôn từ nhịp trước rồi Đây nhịp trước là chứng khoán Hồ Chí Minh chiết khấu 67%, sau đó là phục hồi à, thu hồi 71% từ đáy. Nhịp này thì không cao hơn nữa. Tôi thì tôi nghĩ là chứng khoán Hồ Chí Minh ở cái khu vực định giá này quanh 19 này cũng là một điểm mua tốt mà. 18 19 này là một điểm mua tốt với mức kỳ vọng quay trở lại đỉnh của đợt trước này, 29 30 này. <coughs> Đúng không? Cổ phiếu à, VCI. VCI cũng vậy thôi. Nhịp trước cũng chiết khấu khá là mạnh. Nhịp này không quay về đáy cũ bạn nhé. Nhịp trước chiết khấu 65%. À, Sau đó thì cũng tăng trở lại rất là mạnh. Trong một nhịp sóng hồi thôi. Thị trường chỉ hồi từ vùng 1140 à, lên 1290 hồi 150 điểm 15%. Nhưng cổ phiếu thì tăng trở lại 77%. Rất là cao. 80% ạ. do vậy sóng này thì theo tôi chúng ta ưu tiên những cổ phiếu tốt đồng ngành nhưng mà lại chiết khấu giá cao các bạn lưu ý nhé <clears throat> VCI thì tôi đánh giá vùng giá tầm quanh 25 thôi đây là một vùng giá hợp lý với mức kỳ vọng sẽ tăng trở lại là trên dưới 40 38 40 đó cổ phiếu ngành chứng khoán đối với cổ phiếu ngành thép <clears throat> Hòa Phát Tôi nghĩ là Hòa Phát với cái mức chiết khấu trên à, dưới 60% đây là một mức chiết khấu cao đối với cổ phiếu đầu ngành Hòa Phát. sáu mươi một phần trăm Ờ, việc hòa phát chiết khấu 61% là một trong những việc hiếm trên thị trường. Trừ đợt Covid ra thì ờ, chỉ có một lần chiết khấu nhiều hơn đó là khủng hoảng 2008 thôi. Do vậy tôi đánh giá đây là một trong những vùng giá khá là lý tưởng. Hòa phát hiện nay đang giá 19. Theo tôi thì vùng giá quanh 18 cộng trừ sẽ một vùng giá rất là lý tưởng để quý vị lên tàu. Với mức phục hồi của Hòa phát thì ờ, <clears throat> tôi cũng kỳ vọng Hòa phát sẽ test về MA200 trong vòng 3-4 tháng tới. Rồi, M200 của Hòa Phát đang nằm ở 28. Đang có dấu hiệu đi ngang. Do vậy việc Hòa Phát phục hồi trở lại vùng 27 28 thì tôi nghĩ là cũng cũng có khả năng. Đây, nếu xét từ cái giá 17 này nó hoàn toàn có thể phục hồi 5 6% là bình thường. Chúng ta biết đấy, các công ty chứng khoán ấy, nhịp trước tuy thị trường chỉ phục hồi có 15% à, 150 điểm chưa đến 15%, 13% nhưng mà các cổ phiếu vẫn phục hồi 7-80% là bình thường mà. <clears throat> Cũng như VN-Index của chúng ta chỉ rơi 30%, cổ phiếu toàn rơi 6-7% mà. Nên cái này cũng không có gì bất thường cả. Một phiên biến động của chúng ta 7% cơ mà. Cổ phiếu Hoa Sen. <clears throat> Hoa Sen cá nhân tôi đánh giá đây là mô hình hai đáy của Hoa Sen rồi. Hoa Sen cũng có những cái cặp nến đảo chiều rất là rõ ràng. Đó. Do vậy cái việc hoa sen nếu test trở lại vùng giá 12 13 đây là một khu vực mua tốt với kỳ vọng tăng là ở lại đỉnh cũ thôi 18 19. <coughs> Cổ phiếu Nam Kim. Nam Kim cũng là mô hình hai đáy rồi. Đấy, mà vùng kỳ vọng mua của Nam Kim là quanh 16. Với mức kỳ vọng là cũng quay trở lại đỉnh tầm 24 25 này. <coughs> đối với ờ, nhóm cổ phiếu ờ, ngân hàng rồi chứng khoán rồi thép rồi bất động sản thôi bất động sản thì ờ, VIX đây cổ phiếu đầu ngành tôi thì nhìn thấy những tín hiệu tạo đáy của VIX Chúng ta biết là VIX tiến vào vùng quá bán cũng khá là sâu và rất là ít gặp trên chát tuần cũng vậy thôi tiến vào vùng quá bán rất là sâu rồi à, <clears throat> cá nhân tôi nhìn thấy những cái tín hiệu phục hồi cổ phiếu VIX nếu quý vị nào mà ưa đầu tư cổ phiếu họ Vingroup thì tôi nghĩ là vùng giá 56 57 sẽ là một khu vực mua tốt của cổ phiếu Vingroup ngắn hạn thì hướng đến vùng giá 70 xa hơn thì 80 <clears throat> đối với cổ phiếu VHM cổ phiếu viên Vingroup cũng uh, chiết khấu khá nhiều nhé đây chúng ta tính từ đỉnh xem viên Vingroup chiết khấu bao nhiêu Vingroup cũng chiết khấu 59% rồi, một mức chiết khấu khá là lớn gấp đôi VN Index đấy. Nên việc Vingroup phục hồi cũng là bình thường thôi. Cổ phiếu VHM. Vinhome. <clears throat> Vinhome thì những tín hiệu tạo đáy cũng chưa được quá rõ ràng. Nhưng mà những cây nến mua rất là mạnh mỗi khi Vinhome dưới 50 này. Nó đang thể hiện cái lực mua rất là mạnh. Do vậy, cái việc Vinhome dưới 50 tốt nghĩa một trong những vùng mua tốt thôi. Không sao cả. 47, 48, 49 thì tùy các bạn cố gắng canh mua. Tôi kỳ vọng Vinhome ít nhất là trở về 60, xa hơn là lên lại 7 68 70 này, test M200. <clears throat> những công ty bất động sản khác thì có thêm những cái yếu tố ngoài yếu tố cơ bản thì có thêm những yếu tố đầu cơ. Chúng ta có thể kể đến ví dụ như là DG này. <clears throat> Tôi nghĩ là DG chạm MA200 trên chart tuần. Đây là đáy rồi. 23. Hiện nay giá đang 25 năm. Như vậy quý vị có thể mua DG quanh 24. Với mức kỳ vọng phục hồi lên vùng giá 3X xa hơn là 40. <clears throat> Đối với cổ phiếu đất xanh. Những cái tín hiệu tạo đấy thì cây nến à, tạo đáy đảo chiều cũng đã có. Tuy nhiên có lẽ cổ phiếu đất xanh thừa cần dịch ngang củng cố vùng giá quanh 16 trước khi có thể phục hồi. Tôi nghĩ là vùng giá 15 16 cũng là một vùng mua tốt với kỳ vọng tăng lên trở lên 2x. <coughs> Đối với cổ phiếu Nam Long. Nam Long thì khá là tốt. Cái mức chiết khấu lần này thì tôi nghĩ cũng đã đã đủ hấp dẫn. Lần trước thì tôi nghĩ là với vùng giá năm của Nam Long thì không hấp dẫn. Nhưng lần này thì với mức giá về sâu vùng giá 24 Đấy. thì Nam Long là một trong những cổ phiếu khá là tốt trong ngành bất động sản. Với mức chiết khấu hiện tại để tôi xem nó chiết khấu bao nhiêu. 64,5%. Đây là một mức tốt. Hiện nay Nam Long đang 26 năm. Quan điểm tôi thì cái ờ, vùng giá 23 năm vừa rồi là đáy. Như vậy quý vị có thể quanh mua Nam Long ở vùng giá quanh 25. Đây là một khu vực tốt. Với kỳ vọng Nam Long tăng trở lại 3 tôi kỳ vọng tăng trở lại 35, xa hơn là 40 cơ. Thì vùng giá 25 cũng là một trong những vùng mua khá là tốt. Còn quý vị mua xong hoàn toàn phải xác định cổ phiếu có thể giảm thêm 10 15% là bình thường. Quý vị muốn được 30 50% thì phải chấp nhận được những cái lỗ ngắn hạn tạm thời 10 15%. Trong đầu tư thì người ta sẽ không không uh, rất nhiều nhà đầu tư khuyên cứ thực hiện chiến lược mua cắt mua cắt thực ra quan điểm tôi thì chỉ khi đã vùng đáy các bạn mua các bạn không biết đâu là đáy cuối cùng đâu các bạn chỉ có thể nhìn thấy vùng đáy thôi vùng ờ, giá nó tiềm năng nó sẽ tăng trở lại còn cắt lỗ vùng đáy tôi không bao giờ đầu tư kiểu đó cũng như là mua vùng đỉnh tôi cũng không bao giờ trend following theo kiểu đó đó là nhóm cổ phiếu bất động sản nhóm cổ phiếu dầu khí thì sao nhóm cổ phiếu dầu khí thì uh, gas quan điểm tôi thì gas đang định giá cao rồi ở vùng giá trên dưới 100 này không phải một vùng hấp dẫn của gas do vậy chúng ta không nên đầu tư gas làm gì ngoài gáp thì ờ, BR BR19 đang tích lũy quanh đây quan điểm tôi thì về tầm nhìn chung dài hạn thì BR20 rất là tốt để đầu tư dưới 20 nhưng ngắn hạn thì ờ, chúng ta đang nhìn thấy BR tích lũy à, sau tích lũy này thì với cái việc ảnh hưởng của biên lợi nhuận giảm BR hoàn toàn có thể về 18 là bình thường Nói chung là vùng giá BSR tôi nghĩ 18-19 là một vùng mua tốt. Đó, quý vị có thể mua dần. BSR là một trong những công ty theo tôi uh, hiện nay đang là một trong những công ty chiết khấu rất là mạnh trên sàn và tiềm năng tăng trưởng còn rất là lớn. Cổ phiếu đồng ngành PE rất là thấp, lợi nhuận rất là cao. Như chúng ta biết đấy, à, tập đoàn dầu khí có trình ờ, cả chính phủ cái phương án xây dựng nhà máy lọc dầu công suất gấp 1,5 lần BSR nhưng dự kiến đầu tư mất 15 tỷ. Bây giờ biết ờ, trên sàn thì sao? Vốn hóa 2,5 tỷ đô. Rất là rượu luôn. <clears throat> Nếu chiếu theo cái ờ, định giá của cái nhà máy chuẩn bị xây mới thì ít nhất BR đang được định giá rẻ khoảng 5 lần. Còn tất nhiên rẻ không có nghĩa lên ngay, nhưng mà chúng ta hiểu cái giá trị thực của nó nó phải cao hơn cái giá trị hiện tại rất là nhiều. Tôi cũng đánh giá rất cao BR nhé nhưng đấy là về dài hạn thôi còn ngắn hạn <laughs> thì, thì giá là biến động là do thị trường quyết định các bạn cũng sẽ đừng ngạc nhiên nếu trong vòng 2-3 năm tới BSR lên 50.000, 70.000, thậm chí 100.000 là bình thường. Tôi không nhìn thấy viễn cảnh nó lên 100.000 là bình thường. Không gì. Vấn đề là bạn có chịu được khi nó xuống 15.000 không? Thậm chí 13.000 không? Thế thôi. Chứ còn vòng 3, 5, 5 năm tới theo tôi thì giá dầu còn đứng ở giá cao. Để xây dựng một nhà máy như BSR còn mất rất là lớn. Chúng ta biết vốn hóa bsr giờ chỉ có 2 tỷ rưỡi trong khi chúng ta biết là ờ, xây một nhà máy công suất tương đương bsr đấy nhà máy Nghi Sơn đấy, lọc dầu Nghi Sơn 9 tỷ bây giờ xây một nhà máy lớn hơn công suất 20% lớn hơn 20% cần tận 15 tỷ đấy không đơn giản đâu chúng ta ờ, bây giờ coi như chúng ta đang ờ, có thể mua một cái ô tô giá 500 triệu ô tô giá trị thật 500 triệu với giá khoảng hơn trăm triệu các bạn mua không tất nhiên là nó theo chiến lược đầu tư mỗi người nhé nếu bạn mua mà bạn cầm độ 3 năm 5 năm thì bạn cứ mua vứt đấy thôi chờ ngày hái thành quả chứ còn nếu mà bạn mua 3 tháng hoàn toàn quay lại lỗ là bình thường còn đương nhiên bạn mà chết đinh 3 tháng thì tôi nghĩ là ờ, BR nó lại chưa phải là một cổ phiếu tốt vì nó cần vùng tích lũy tốt hơn ờ, về mức chiết khấu của nó cũng chưa cao nếu so với đỉnh giá của nó từ 32 xuống 19 40 phần trăm chứ ăn thua làm sao bằng những cổ phiếu chiết khấu 7 tháng 10% được không? Đối với ờ, PVD PVD thì đầu tư thì đang lỗ nhưng mà đấy giá thì cứ lên quan điểm tôi thì thời điểm hiện tại thì tôi chưa nhìn thấy cái cửa nào sáng tôi thấy PVD giá 20 này cũng không phải giá hợp lý để đầu tư tất nhiên là cứ kỳ vọng là đưa vào ờ, lô dầu khí Omon B vào đầu tư nhưng theo tôi mới có chủ trương đầu tư mà quyết định đầu tư còn chưa có còn riêng về làm ăn thì mấy năm nay chúng ta biết PVD đi uh, vác chuông đi đánh xứ người rồi đánh cuối cùng đầu tư toàn lỗ với hoài có lợi nhuận đâu <clears throat> nhưng mà PVD đặc điểm là cổ phiếu có tính đầu cơ rất là cao mặc dù đang lỗ thôi nhưng mà sóng thì vẫn mênh mông bát ngát già rào chúng ta biết nhịp vừa rồi ấy tăng từ 13 lên 23 tăng đâu đó 70% không ít đâu Đấy, 77% mặc dù đang lỗ bị uh, loại khỏi margin quan điểm tôi thì uh, ờ, PVD vùng giá 20 này không phải là lúc đầu tư nên hay không thì không biết được không hấp dẫn PVS cũng vậy thôi tôi chưa nhìn thấy hiệu quả trong làm ăn của PVS còn giá thì tôi nghĩ là cũng cũng chưa phải quá hấp dẫn Nhịp đầu tiên khi rơi từ 40 về 20 nó rất là hấp dẫn. Bởi lúc chiết khấu 50%, hơn 5%. Còn bây giờ đứng quanh 23 này thì nói chung là hên xui thôi. <coughs> Đạm. À, cổ phiếu đạm. Cổ phiếu đạm thì rất là tốt nhá. Nhưng vấn đề là tốt ở giá nào thôi. À, theo tôi thì đạm mà Cà Mau thì nó đang đi trong cái biên tích lũy này. Đó, chúng ta nhìn thấy đấy do vậy cái vùng giá 26 27 vùng mua rất là tốt nếu nó về Đấy. vùng giá chốt lời thì đây nó cũng đang đi trong cái, cái uh, nêm này chưa kết thúc do vậy chưa ra khỏi cái nêm hiện nay thì nó sẽ đang đi trong biên độ 27 lên đến 37 uh, đây là biên để các bạn có thể tham gia mua bán tốt thì rất là tốt nhé đạm phú mỹ cũng vậy rất là tốt nhưng biên đạm phú mỹ lại còn bé hơn biên đạm cà mau cơ Đạm Phú Mỹ thì đang đi trong cái biên này. Ở hỗ trợ cận dưới là 40. À, ờ, cận trên thì lại ờ, đỉnh đang thấp dần. Đây là không hiểu là mô hình tích lũy cờ đuôi nheo hay là sao nhưng tôi cũng chưa nhìn thấy. Đó. Chúng ta nhìn thấy. Cờ hay không chưa nhìn thấy. Hiện tại là thực ra nếu mà theo kỹ thuật thì đây là mô hình tiếp diễn. Mô hình tiếp diễn khi break out cờ chính thức tăng mạnh. Nhưng bây giờ chúng ta cũng chưa nhìn thấy điểm cuối do vậy đạm phú mỹ thì nếu 40 mua 52 quý vị chốt lời thì cũng là một cái deal ok còn nếu khi nó vượt 52 chúng ta tính sau bao rồi break out cái mô hình cờ tiếp diễn này thì chúng ta tính <coughs> đó cổ phiếu dầu khí hết rồi nhỉ năm nhóm ngành hết rồi còn à, còn một số cổ phiếu trụ cột theo tôi nhé một số cổ phiếu trụ cột hiện nay đang được định giá khá là cao quý vị nên tránh ví dụ như là FPT này Đấy. FPT e đương nhiên là một công ty tốt, vẫn đang tốt và vẫn đang tăng trưởng. Như quý vị biết là cổ phiếu nào tạo đỉnh khi nó đang tốt nhất và tăng trưởng. Chứ khi nó không tăng trưởng thì lúc đó nó xuống đáy rồi. Đấy. Tôi đang nhìn thấy FPT e đang có một vùng khuôn khối khá là mạnh. Hiện nay nếu theo chát tuần thì nó đang có dấu hiệu tạo mô hình vai đầu vai. Nên nó khả năng nó sẽ đi ngang một thời gian nữa ở vùng giá 70-80 này trước khi lao dốc mạnh. do vậy quý vị mà có cổ phiếu này thì canh chốt đi thôi <clears throat> vùng đỉnh rất là rõ rồi đây là một trong những lợi thế mà cổ bọn quý vị cầm cổ phiếu FPT thì thật sự là nó đang giữ ở trên đỉnh cho quý vị chút lời mà các cổ phiếu khác không còn và cổ phiếu ờ, trụ cột khác này MWG này, thế giới di động này <clears throat> thế giới di động thì theo tôi đang đi trong vùng giá Dow chen rồi Do vậy quý vị có thể mua bán theo cái kênh giá này thôi. Đó, đây là kênh giá downtrend của thế giới rộng. Nếu quý vị mua thì cứ bán theo kênh giá này mà mua thôi. Như đợt vừa rồi đấy, về năm 3 năm 4 là mua. Đó, thì nó sẽ phục hồi, có xuống phục hồi trở lại sáu mấy, bảy mươi sau đó lại xuống nó đang chen dần. hoặc là cổ phiếu ờ, PNG này chẳng hạn cũng là downtrend rồi đấy phá hoàn toàn kênh tăng giá rồi có cổ phiếu này quý vị phải chốt gấp thôi tìm những cổ phiếu khác tiềm năng <coughs> cổ phiếu Mansan này tập đoàn Mansan Mansan thì ờ, đang lao dốc tuy nhiên hiện nay man san đang ở vùng quá bán khá là sâu. Theo tôi thì cái vùng giá bảy mấy này man san hoàn toàn có thể phục hồi trở lại 9x thậm chí 100 trước khi có thể giảm tiếp. man san đang lao dốc nhá Ít nhất thì phục hồi trở lại 90. Mức chiết khấu man san thì chưa phải quá cao. Từ 145 chiết khấu 40%. Novaland này Novaland thì vẫn giữ vùng đỉnh cho các bạn bán rồi. <clears throat> Nói chung là Novaland thì theo tôi đang được định giá quá là cao so với mặt bằng chung. Đấy. Còn đương nhiên là các bạn mua bán nhiều khi định giá cao vẫn có thể hàng nó khan hiếm vẫn được đánh lên nên nhưng tôi không tin tưởng vào những cái ờ, cổ phiếu ngược chiều hoặc là những cái trường hợp cá biệt. Do vậy nếu còn Novaland nếu là tôi thì tôi cũng sẽ bán cổ phiếu này tìm kiếm những cơ hội đầu tư khác tốt hơn <clears throat> VGC cũng vậy này Vietjet này Đấy, thoát khỏi kênh uh, phục hồi rồi Vietjet giờ sẽ tiếp tục quá trình downtrend thôi Vietjet các bạn tránh xa ra nhé đang định giá rất là cao Ok, đó là toàn bộ uh, phân tích nhận định thị trường tuần uh, từ 17 cho đến 21 tháng 10. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công. Theo tôi thì đây đang là tuần này sẽ một tuần rung lắc và cơ hội thị trường rung lắc thì những ai mà chưa có hàng thì đấy là cơ hội để quý vị có thể vào hàng. Còn các quý vị mà hỏi tôi T3, tôi 5 thì tôi xin công bố là chịu nhé. Tôi không thể biết T3, T5. Nếu mà T30, T50 tôi nghĩ là quý vị mua thời điểm này. T30, T50 quý vị sẽ có lời. Còn T3, T5 thì tôi chịu. Còn đương nhiên đây là quan điểm của cá nhân tôi. À, những phân tích nó cũng mang tính là tham khảo. Còn ờ, tiền trong túi các bạn, các bạn là những người cuối cùng quyết định à, vận mệnh đồng tiền trong túi mình. Được hay mất thì đấy là được thì các bạn hưởng, mất thì các bạn phải chịu. Các bạn nhớ là như vậy. Chúc quý đầu tư một tuần rơi thành công.